Hello, xin chào anh chị em à, có mặt trong buổi livestream hôm nay ạ. À. À, trong buổi livestream hôm nay thì uh, Dũng livestream với một cái chủ đề khá là nhạy cảm, đó là tại sao tôi lại không mua cổ phiếu ở giai đoạn này. Tôi biết là trong uh, trên thị trường chứng khoán thì có rất nhiều góc nhìn khác nhau, nhiều quan điểm đầu tư khác nhau. Nên chính vì vậy, với thế giới quan của mỗi chúng ta thì anh chị em sẽ đưa ra những cái phản ứng khác nhau bởi vì chúng ta có cái góc nhìn khác nhau thế giới quan khác nhau đặc biệt là chúng ta sẽ gì à, quyết định khác nhau thì hôm nay à, Dũng chia sẻ video này để cho chúng ta có một cái nhìn khách quan về những cái gì ạ à, chia sẻ của Dũng trong suốt thời gian vừa qua đầu tiên à, Dũng xin cảm ơn chân thành cảm ơn tất cả anh chị em và các bạn đã theo dõi kênh của Dũng trong suốt thời gian vừa qua à, dù là góc nhìn nào chăng nữa thì chúng ta cũng thấy rằng là đấy là chúng ta gọi là thế giới quan của mỗi chúng ta nên phản ứng sẽ có những cái phản ứng khác nhau à, để đầu tư chứng khoán á, thì à, với những cái quyết định đầu tư của Dũng thì Dũng luôn luôn sử dụng cái công thức mà Dũng là áp dụng trong suốt nhiều năm qua đó đầu tiên đó là gì ạ Dũng cần phải gì ạ viết ra viết ra giấy ạ viết ra toàn bộ về giấy viết ra giấy viết toàn bộ những cái gì ạ mong muốn của mình viết ra toàn bộ mong muốn của mình mình muốn gì ạ giả sử thời điểm này mong muốn của Dũng là không đầu tư đứng ngoài nếu một, trong thời điểm mà Dũng nghĩ rằng là có lợi nhuận hay là có siêu cổ phiếu thì Dũng biết rằng là Dũng mua muốn mua một cổ phiếu như DGC DGC là một cổ phiếu thực sự là Dũng rất muốn mua bởi vì đó là cổ phiếu mà nó được hưởng lợi trong đoạn này DGC ạ nhưng Dũng gì ạ vậy thời điểm này Dũng sẽ không khuyến nghị nên ờ, không thể nào một đang là ở thị trường chung nó giảm mà đang lại bảo khuyến nghị cổ phiếu mua nên Dũng ở thời điểm này là Dũng đứng ngoài nên cái mong muốn của Dũng là đứng ngoài còn nếu trong trường hợp mà Dũng mong muốn là mua cổ phiếu DGC chẳng hết bởi vì khi mà dịch bệnh mà càng gì ạ càng nhiều thì gần như là chúng ta biết rằng là điều gì diễn ra đó là người ta cần phải nhiều thuốc khử khuẩn nên cái việc mà kết quả kinh doanh của DGC nó sẽ tốt hơn à, tuy nhiên thì nó cũng sẽ có những cái rủi ro đó là khi mà thị trường nếu trong trường hợp mà không may thị trường đi xuống thì nhiều nhà đầu tư cũng bị thua lỗ nên họ có thể bán cổ phiếu DGC ra nên Dũng không biết là thực tế là nếu thị trường giả sử nhé, giả sử thị trường nó có giảm thì không biết cổ phiếu đó nó trụ vững không dù rằng có thể nó sẽ được hưởng lợi trong thời gian ngắn đây là cái đầu tiên đó là viết ra giấy những điều mong muốn cái thứ hai là gì ạ cần phải đo lường được anh chị em nhé đo lường được tại sao cần phải đo lường được bây giờ chúng ta sẽ thấy là nếu anh chị em đã theo dõi hoặc là những anh chị em đã đầu tư cùng đồng hành với Dũng trong một một thời gian từ đầu năm đến bây giờ đặc biệt những anh chị em đầu hành từ đầu năm từ Tết Dương lịch đến bây giờ thì có phải là chúng ta đã có nhiều anh chị em đã có mức lợi nhuận khá là tốt đúng không ạ thậm chí là có nhiều anh chị em Dũng biết rằng là đã có những anh chị em đã lợi nhuận được 700 phần trăm có anh chị em thì khoảng 50 phần trăm có thì khoảng độ 40 phần trăm nhưng phần đông đã đạt được 7 đến 80 phần trăm và nhiều anh chị em đã được trên 100 phần trăm thế tại sao nếu bây giờ chúng ta có một khoản lợi nhuận như vậy thì cái đầu tiên chúng ta cần phải đo lường được chúng ta muốn gì ở vấn đề này chúng ta muốn bảo vệ vốn bảo vệ tiền hay là chúng ta lại tiếp tục muốn tăng lợi nhuận lên giữ bảo vệ tiền hay là muốn tăng lợi nhuận lên câu chuyện này nó ở đây ạ à. nếu chúng ta muốn bảo vệ số vốn tiền của ta thế ở đây có câu chuyện đây là sẽ có một số anh chị em đạt được lợi nhuận mà đã gì ạ à, đã đồng hành Dũng từ đầu năm đến bây giờ thì lúc này chúng ta muốn bảo vệ bảo vệ số tiền của chúng ta bản thân của Dũng thế thôi Dũng muốn bảo vệ cái số vốn của mình Dũng không muốn đầu tư đời này bởi vì cái thời điểm này là Dũng muốn bảo vệ cái số lợi nhuận của mình nên đấy là góc nhìn nhìn mà Dũng đang có nhưng có thể một số anh chị em giả sử những anh chị em mới nghe Dũng hoặc là một số anh chị em có thể là giả sử những học viên đi mới ở thời điểm này thì chúng ta gì ạ vì chúng ta chưa có lợi nhuận nên chúng ta gì ạ muốn tham gia vào thời điểm này bởi vì chúng ta còn mong muốn vớt vát một cái điều gì đó trong người gì ạ trong giai này nên ở đây sẽ có một cái sự trái chiều mà rõ ràng là nếu chúng ta làm gì đó chúng ta cần gì ạ nhìn một cái nhìn tổng quan hơn đúng không nhìn tổng quan hơn chứ không nhìn theo một góc gì ạ à, hôm nay bảo là thị trường lên ngày mai bảo thị trường xuống ngày kia bảo thị trường lên nên dũng xuyên suốt từ khi mà thị trường có những biến động lớn có thể nó giảm mạnh có thể nó hồi nhưng Dũng vẫn thiên về để đo lường là sự bảo vệ tiền bảo vệ tiền bảo vệ tiền là cái Dũng thiên về nên có thể sẽ có một thời điểm nào nó có sự mâu thuẫn bởi một số anh chị em gì ạ vì chúng ta không cắt lót bốn phần trăm tám phần trăm nên khi mà nó giảm rất là sâu rồi chúng ta bị lỗ nên câu hỏi đặt ra là nếu chúng ta không cắt lót bốn phần trăm hoặc là tám phần trăm hết thì 10 phần trăm cắt hay không 20 phần trăm cắt hay không về cơ bản là về nguyên tắc của Dũng là bán khi mà chúng ta bị lỗ 4 hoặc là 8 phần trăm 4 phần trăm chúng cắt một nửa 8 phần trăm chúng ta cắt nốt đấy là vì nó đã gì ạ nó không đúng theo những cái nhận định của mình đây là cái cách mà Dũng đo lường nên ở đây chúng ta sẽ là đo lường cụ thể còn nếu là giảm sâu hơn thì Dũng đã có một cái bài video để quản trị rủi ro chẳng hạn nếu chúng ta lỗ 20 phần trăm thì chúng ta cần phải 25 phần trăm hòa vốn còn nếu chúng ta lỗ 50 phần trăm thì chúng ta cần phải mất 100 phần trăm chúng ta mới hòa vốn nên cái việc mà gì ạ lỗ càng nhiều thì khả năng lấy lại nó càng ít nên ở đây khi mà đo lường được thì Dũng sẽ tính nữa rủi ro và lợi nhuận nên ở đây Dũng sẽ tính rằng là việc bảo vệ lợi nhuận nó nó là một cái việc quan trọng hơn việc mà chúng ta tiếp tục tấn công tiếp tục mua để nhận đến cái rủi ro trong đợt này đấy là cái đầu đầu tiên Dũng đã muốn cho chúng ta hiểu một cái luận điểm và Dũng đưa chia sẻ luận điểm thứ hai đó là gì ạ có thể chúng ta đúng khoảng độ 10 lần anh em đúng 10 lần đấy một hai ba bốn năm sáu 10 lần nhưng chúng ta có thể lần này thắng đặc biệt là trong cái giai đoạn thị trường đi lên đó, mua là thắng mua là thắng nhưng chỉ cần một lần giảm chúng ta thấy là một lần giảm thôi một lần giảm sâu thôi thì chúng ta có thể kéo dài 2 đến 3 phiên là toàn bộ lợi nhuận của chúng ta nó bay hết toàn bộ lợi nhuận chúng ta bay hết nên về góc độ ở đây chúng ta là đo lường thì Dũng sẽ tính ở cái xác suất mà có thể mất hết nếu chúng ta có thể đúng đấy kiếm được 20 phần trăm 3 phần trăm trong đợt này những cái xác suất mà nếu trong trường hợp thị trường giảm chúng ta mất nhiều hơn mất nhiều hơn nên ở đây đấy là đấy là quan điểm của Dũng nhá tại vì Dũng đang nói về cái thế giới quan của Dũng nếu anh chị em nào có thể vì chúng ta có hành vi có đầu tư khác nhau thời điểm khác nhau nên nó không phù hợp Dũng đang nói chia sẻ về cái của Dũng thôi ạ nên ở đây chúng ta có thể nó không đúng các bạn nhá nó không đúng với bạn nó không đúng nhiều người nên ở đây các bạn sẽ thấy được là Dũng làm video này để chia sẻ những cái mà Dũng đang đang làm theo đúng cái à, tiêu chí của Dũng thế thì ở đây Dũng sẽ tính là rõ ràng là Dũng đưa ra cái đo lường nó không à, nó không phù hợp với mình nó không phù hợp với Dũng thôi ạ và vì Dũng là chuyên gia tham vấn đào tạo trong lĩnh đầu tư chứng khoán nên Dũng tham vấn cho những ai đó trên cái cộng đồng và đã nghe theo Dũng một thời gian đặc biệt những anh chị em học viên đã ứng dụng đã cùng Dũng đồng hành trong suốt thời gian vừa qua nên đây là một những cái kênh để Dũng là chia sẻ để mang tính chất là nếu anh chị gọi tham vấn mà tham vấn thì anh chị em nào mà thấy nó hợp thì làm theo còn không hợp thì chúng ta có thể là không làm theo nên ở đây chúng ta gì ạ cần phải nắm rõ được khi mà đo lường thì Dũng thấy rằng là giữ được và mất thì Dũng thấy rằng là bản thân Dũng hiện tại là Dũng giữ cái số tiền chúng ta giữ giữ và Dũng không tiếp tục tham gia đợt này với thị trường Dũng không tham gia đợt này còn khi nào thị trường mà tham gia thì Dũng sẽ đến cái bước thứ ba đó là bước gì ạ à? bước phải tính xác suất ạ anh em đến bước thứ ba là Dũng tính cái xác suất là giữa cái được và cái mất ở đoạn này là bao lâu thế thì khi mà Dũng muốn tính xác suất để được và mất thì anh chị em biết rằng là để đầu tư trong chứng khoán à, để đầu tư trong đầu tư chứng khoán đó, tại vì những video này thì thường là ít người xem dũng anh chị em phải hiểu đơn giản là bởi vì chúng ta thấy là không có khuyến nghị mua cổ phiếu không khuyến nghị là bán cổ phiếu không có khuyến nghị là kiểu như là cổ phiếu này là cổ phiếu tốt cổ phiếu này là cổ phiếu xấu nên thường những video này nó rất giá trị anh chị em nhỉ những cái video mà dũng đang chia sẻ này nó cực kỳ giá trị nó cực kỳ hay nhưng thường anh chị em nhỉ ít người ít người thích bởi vì nó không cho chúng ta con cá nên nếu anh chị em nào đã gì ạ nghe theo dõi video này một là chúng ta có thể chia sẻ cho những người bạn chúng ta hai là chúng ta chia sẻ trên gì ạ trên trang của chúng ta để chúng ta nghe đi nghe lại bởi vì ngày mai có thể là Dũng sẽ xóa video này đi nên hoặc là một hình thức nào khác đó nên anh chị em có thể không nghe được video này nữa nên để Dũng có đề nghị anh chị em giữ lại video này bởi vì video này là một video Dũng phân tích rất là kỹ để anh chị em có thể nhìn nhận rõ ràng hơn thế thì ở cái xác suất bước thứ ba để Dũng có thể đưa ra quyết định đó là Dũng gì ạ cần phải tính xác suất giữa được và mất ạ à. cái được và mất là như thế nào thế thì anh chị em có thể thấy là nếu mà tính xác suất được chẳng hạn đây là cái biểu đồ của thị trường chứng khoán anh chị em nhìn thấy đây là biểu đồ của thị trường chứng khoán thế thì nếu mà trong trường hợp mà ở phía trên này khi mà nhiều cổ phiếu gọi là chạy nước rút đây là theo phương pháp của Dũng nhá theo cái hệ thống của Dũng là nó đã có phân phối đây là những cái đợt phân phối này Đấy, phân phối thứ nhất này phân phối thứ hai này, phân phối thứ ba này và nó tiếp tục kéo kéo dài những đợt phân phối thứ tư chẳng thế thứ năm thì những đợt phân phối nhiều như này thì nó cho chúng ta thấy là cái khả năng không an toàn trong cái đoạn này khả năng không an toàn trong đoạn này nên vì nó không an toàn nên cái việc dụng cần phải thoát ra khi mà thị trường nó không an toàn anh chị em nhé cần phải thoát ra khi thị trường nó không an toàn và chúng ta biết rằng là ở những cái đợt giảm như thế này thì đã có rất nhiều các anh chị em đã thoát ra rồi nhưng có thể là thường khi chúng ta gì ạ không thoát ra vùng này nên chúng ta thấy là bị bán ở những cái địa điểm giảm mạnh này hoặc là những cái thời điểm mà chúng ta gọi là bị giảm rất mạnh nhiều anh chị em bán ở đây nên chính vì vậy chúng ta hồi lên chúng ta tiếc nên ở đây Dũng thấy rằng là trong quá trình bán vì nó có những cái điểm gì ạ? phân phối rất là nhiều lần như này rồi nên Dũng bán đấy anh chị em nhỉ vì nó phân phối nhiều như vậy bởi đây là một kiến thức mà Dũng đã ứng dụng từ gì ạ những bài học của William O'Neill và đặc biệt là sau khi nhiều năm ứng dụng vào thị trường chứng khoán Việt Nam Dũng thấy nó phù hợp với bản thân mình anh chị em nhỉ Dũng thấy nó phù hợp với mình và với hệ thống đầu tư của mình nên Dũng đã đưa ra quyết định là không đầu tư thời điểm này và khuyến nghị là nên thoát ra theo hệ thống đầu tư của Dũng nên có thể nó tạo ra sự mâu thuẫn thế thì ở đây Dũng sẽ nói rằng là trong thị trường chứng khoán á, thì uh, mọi thứ khi mà cổ phiếu nó chưa chạy hết chu kỳ thì có thể một vài cổ phiếu nó sẽ tiếp tục chạy hết chu kỳ một vài cổ phiếu chạy hết chu kỳ nhưng Dũng sẽ nói về các bước để Dũng tham gia mua cổ phiếu như thế nào bước đầu tiên để tham gia mua cổ phiếu thì Dũng sẽ tính về xu hướng ạ Dũng sẽ tính về xu hướng anh chị em nhỉ về cơ bản thì Dũng sẽ thấy rằng là đây là xu hướng xu hướng thì nó có rất nhiều các gì ạ các cái uh, phân tích khác nhau nhưng về cơ bản thì Dũng sẽ xem là tất cả những cổ phiếu dẫn đầu như những cổ phiếu như PV Bank tức là ở phía trên này nó đã có sự dao động rất là mạnh hay là trong cái phân tích của Dũng gọi là giai đoạn 3 Dũng có thể xem xét một vài các cổ phiếu vốn hóa lớn như là Hòa Phát ở phía trên này nó cũng dao động rất là mạnh nên đâu chúng ta cũng đã thấy là ở vùng này Dũng đã, đã nói là nó đã đạt đỉnh hoặc là dung này nên thoát ra nên là về cơ bản là giai đoạn này nó rất là không tích cực và chúng ta biết rằng là nó bị gãy khi mà cổ phiếu gãy kênh khối lượng lớn hay là SO S6 có thể nó hồi cái câu chuyện này nó hồi thì đấy là câu chuyện của các bạn có thể các bạn mua bắt đáy các bạn có lợi nhuận nhưng khi nó xuất hiện những cái khối lượng lớn này thì Dũng sẽ không mua ở vùng đáy này nữa không bao giờ mua vùng đáy này nên về xu hướng nhìn vào nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn là Dũng thấy rằng là nó không đảm bảo cái việc mà an toàn cho hệ thống của Dũng cái việc thứ hai nữa là gì ạ chúng ta cũng nhìn thấy là ở phía trên này nó cũng bắt đầu có sự dao động rất là mạnh và chúng ta đã thấy là có nhiều phiên phân phối nên ở đây Dũng thấy rằng là vì nó có nhiều phiên phân phối liên tục liên tục 5 đến 7 lần nên quá trình mà Dũng thấy rằng là như vậy đó là một cái xu hướng có thể là xu hướng đảo chiều theo cái nguyên lý của Dũng là nguyên lý là đảo chiều dẫn đến là rủi ro cao vấn đề thứ ba nữa là Dũng có nói rằng là sau khi nó hình thành đây là một cái vai thì thông thường cổ phiếu nó sẽ hình thành một cái vai bên phải đây là một cái vai bên phải vậy nếu cái vai bên phải này về cơ bản nó hồi tại vì cái thời gian hình thành vai bên trái và vai bên phải thường nó có thời gian tương ứng với nhau nên có thể anh chị em có thể mua cổ phiếu vùng này anh chị em kiếm được lợi nhuận trong vùng này thì câu chuyện đó là câu chuyện của anh chị em đầu tư lướt sóng anh chị em nhá với với việc của đầu tư lướt sóng ngắn nhưng cái quan trọng về cái hệ thống của Dũng là gì ạ một là Dũng đang nhìn thấy về xu hướng nó không tích cực cái thứ hai là Dũng nhìn thấy về bước thứ hai Dũng sẽ xem nguyên nhân về nhân quả à, các bạn nhá về nhân quả thế về nhân quả nó là gì trong đầu tư chứng khoán thì Dũng có gì ạ một là Dũng gì về xu hướng xu hướng á, xu hướng xu hướng là đầu tiên xuống của bạn cái thứ hai là Dũng gì ạ áp dụng về quy luật nhân quả trong đầu tư quy luật nhân quả đơn giản như thế này thôi ạ tức là khi mà dũng đã nhìn thấy là một là cái dịch bệnh ở thì hiện tại nó rất là gì ạ nó rất là lớn chúng ta thấy là hồ chí minh ở các uh, tỉnh lân cận như là đồng nai đúng không đồng nai vũng tàu tất cả thậm chí là những cái tỉnh như cần thơ cái việc mà giãn cách rất là lớn và trong đó là một cái khu công nghiệp gần như là quan trọng cả nước gần như là cái việc sản xuất kinh doanh nó có bị ảnh hưởng khá là nặng nên có thể trong cái thời điểm này khi mà nhiều cổ phiếu nó gì ạ à, nó chưa chạy hết hay nó đang hình thành một cái vai bên phải đang hình thành một cái vai bên phải nó có thể là hồi tại vì nó không thể là cắm đầu giảm sâu được nó không thể cắm đầu giảm sâu được mà trên thị trường chứng khoán anh chị em đã nhớ cái đợt Bitcoin không ạ Bitcoin Dũng đã nói rằng là ở cái điểm mà 65 ai có nhớ là 65.000 Dũng có phân tích một cái bài cái bài chia sẻ của Bitcoin sau đó nó giảm xuống 35.000 30 nghìn hay 35 nghìn Dũng cũng nhớ lắm cho khoảng 35 nghìn sau đó nó có đợt hồi lên rất là mạnh có đợt đợt hồi lên rất mạnh có ai xem lại cái biểu đồ của Bitcoin không ạ tức là sau khi mà Bitcoin Dũng chia sẻ cái lúc mà đỉnh của đỉnh ấy, là 65 nghìn sau đó nó hồi lên rất là mạnh và nhiều anh chị em bảo là đã bị mất hàng anh chị em vào cái video đó để anh chị em có thể xem ạ nên ở đây Dũng sẽ gì ạ thấy là cái việc mà nhân quả đó là gì ạ kinh tế để nó tăng trưởng được thì nó cần phải có nguyên nhân bên trong chúng ta thấy là bảo là kinh tế vĩ mô nó tốt nhiều anh chị em ở mọi thứ đang tốt Dũng không biết nó tốt như thế nào nhưng nếu mà góc nhìn bên ngoài Dũng đang thấy rằng là quan sát thì Dũng thấy rằng là nhiều cái yếu tố về gì ạ về cái khả năng tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới nó sẽ không tích cực đấy là góc độ thứ nhất để Dũng đưa chia sẻ cái đầu thứ hai thì Dũng thấy rằng là bản thân chúng ta cũng thấy rằng là rõ ràng là Hà Nội nhìn rộng hơn một số các tỉnh phía Bắc chúng ta cũng đang gì ạ có thể trong thời gian tới khi mà tiếp tục lại giãn cách thêm nữa thì điều gì nó thể làm cho cái cổ phiếu thị trường chúng ta vượt đỉnh và vượt đỉnh vượt đỉnh nữa cái điều thứ hai nha điều thứ hai dũng có thể đang thấy ở đó nhưng điều thứ ba mà dũng thấy là quan trọng đó là nhiều cổ phiếu nhiều cổ phiếu dòng ngân hàng ở nhịp trước nó đã chạy nước rút đấy tức là khi mà cổ phiếu đã chạy nước rút rồi nó hết chu kỳ hay trong phân tích chứng khoán của dũng nó ở giai đoạn 4 tức là cổ phiếu nó đang nằm trong dãy 4 anh chị em nhỉ cổ phiếu nó đang nằm trong dãy đoạn 4 nên nó gì ạ à? khi mà cổ phiếu nằm trong đoạn 4 đặc biệt là các cổ phiếu cổ phiếu blue chip các cổ phiếu dẫn dắt anh chị em có thể quay trở lại năm 2017 nha yeah, Dũng sẽ nói với anh chị em chuyển lại năm 2017 à, chúng ta sẽ có thể lấy một cái cổ phiếu gì ạ à? cổ phiếu DND để anh chị em có thể thấy rằng là khi thị trường ở cuối cái giai đoạn thì nhiều các cổ phiếu về gì ạ à? nhiều các cổ phiếu về bất động sản nhiều các cổ phiếu bất động sản ở cuối giai đoạn đặc biệt là DND năm 2017 Dũng sẽ có thể quay trở lại anh chị em có thể xem lại anh chị em sẽ thấy được là năm 2017 DGD có thời điểm đó nó tăng đến gì ạ gần như 100% ở giai đoạn cuối chu kỳ chúng ta có thể xem lại đây ạ đây là giai đoạn cuối chu kỳ anh chị em có thể thấy không ạ đây là D của D nên một số anh chị em có thể thấy rằng là trong đoạn này có nhiều cổ phiếu vẫn tăng và chúng ta vẫn kiếm lợi nhuận vẫn kiếm được lợi nhuận nên cái quan trọng là quan điểm của Dũng nên Dũng gì ạ vì Dũng đang quản trị rủi ro và chính là hệ thống của mình nên có thể nó sẽ không phù hợp với nhiều anh chị em nha chúng ta có thể quay trở lại năm 2017 18 á, giai đoạn cuối của năm mình tháng 6 tháng 7 gì đó và ở giai đoạn đó Dũng cũng có làm những video kiểu dạng như này để chúng ta cũng có thể theo dõi lại xem là thời điểm đó Dũng phân tích nó cũng có như thế nào tại vì chúng ta xem lại đi ạ mọi người uh, thời điểm đó tại vì có rất nhiều cái trải nghiệm trong đoạn đấy nó cũng giống đoạn này thì Dũng cũng chia sẻ để anh chị em thế thì bây giờ chúng ta lại thấy rằng là khi mà các cổ phiếu dẫn đầu tức là chúng ta thấy là thị trường nó phải đi lên bởi những cái dòng dẫn dắt cổ phiếu dẫn dắt dòng dẫn dắt là nếu mà những cái cổ phiếu nhỏ thì liệu nó có dẫn dắt được thị trường hay không câu hỏi là nếu cổ phiếu nhỏ thì khả năng nó dẫn dắt thị trường được hay không thì ở trong cái cuốn sách của Will Gamonel á các bạn có thể đọc đấy các bạn có thể đọc thì ông có nói rằng là thị trường mà đi lên á hôm trước có một bạn bạn bảo là bạn đọc Will Gamonel rồi thì ông có nói rằng là thị trường bùng nổ theo đà thì à, tức là cái phiên mà bùng nổ theo đà có cũng được không cũng được thì Dũng có thể nói bạn là bạn đã chưa đọc bạn chưa đọc nên bạn vẫn cứ nói rằng là bạn đọc thì không biết rằng là nó nó như nào tại vì ông có nói bạn về bạn xem đi chương bùng nổ theo đà thì vậy các bạn sẽ biết rằng là không có một giai đoạn nào thị trường đi lên mà không có bùng nổ theo đà Đấy. không có thị trường nào đi lên mà lại không có dòng dẫn dắt vậy dòng dẫn dắt nó cũng phải đáp ứng được một số các tiêu chí một là gì ạ à? là xu hướng hai là chất xúc tác ba là gì ạ à? cái gom cổ phiếu gom tức là gom hay là có dòng tiền lớn tham gia vào cái thứ bốn là mua à, thứ bốn là mua nên có thể một số anh chị em sẽ thấy là đợt này cũng kiếm được nhiều lợi nhuận nhưng Dũng đang nói về cái phương pháp mà Dũng đang chia sẻ chứ không có thể chúng ta gọi là những cái từ nó gây tranh cãi nên anh chị em khi mà theo dõi thì Dũng mong muốn là chúng ta nghe cho nó đủ cho nó hết tránh trường hợp là chúng ta lại cứ lấy một cái đoạn ngắn sau đó chúng ta lại đi ghép vào một cái đoạn mà chúng ta đưa ra thì đó là gì ạ nó làm cho câu chuyện đây nó sẽ gì ạ nó không đúng sự thật và câu chuyện nó không đúng sự thật thì nó gì ạ nghe nó lại bị ảnh hưởng đến người khác nên Dũng đã thấy là ở đây Dũng đang nói về cái xác suất để được và mất thì Dũng thấy rằng là giữa xác suất được tức là Dũng đứng ngoài thì Dũng bảo toàn được lợi nhuận còn nếu mà Dũng vào thì có thể Dũng sẽ mất nhiều hơn 80 phần trăm Dũng vào Dũng được một tí thôi ạ nhưng nếu trong trường hợp Dũng không ra kịp Dũng mất hết toàn bộ lợi nhuận thay vì Dũng giữ lợi nhuận ở thời điểm này và Dũng gì ạ à, tiếp tục quan sát để đợi chu kỳ sau tức là khi mà có chu kỳ sau hoặc là thị trường tái tích lũy thì Dũng mua lại thì ở đây Dũng đã đưa ra có hai kịch bản kịch bản thứ nhất là thị trường vượt qua cái đỉnh này với khối lượng lớn à, vượt qua quỹ đỉnh này quỹ rộng lớn và nó sẽ giống như cái trường hợp này giống như trường hợp này tái tích lũy này các bạn nhớ nhỉ và Dũng sẽ xem là mỗi cái lần này nó giảm về cái vùng hỗ trợ này nếu khối lượng nó nhỏ thì Dũng biết rằng đây là tích lũy tức là khi nó giảm về cái vùng hỗ trợ này khối lượng nó nhỏ dần thì nó là tích lũy và Dũng biết rằng cái thời điểm này Dũng mua cổ phiếu những cái xác suất để làm cái việc này cái xác suất để nó lên lên này nó khoảng 20 phần trăm đấy ạ khả năng để nó vượt và nó tạo ra tái lũy khoảng 2% còn xác suất mà nó giảm lên đến vùng này nó gì ạ nó tạo ra cái vai bên phải tạo ra bên phải và giảm tiếp thì nó đến là 80% nên các bạn thấy là nếu mà xác suất là 80% và Dũng thấy rằng là nó không đúng nó không chuẩn với mình thì tại sao Dũng cứ phải vào để Dũng để bảo anh chị em mua theo gì ạ theo cái gì ạ xác suất 20% của mình tức là dũng bảo anh chị em mua đi ạ à? bởi vì những thế này này nó có một câu chuyện này nếu câu chuyện bảo anh chị em mua đúng anh chị em kiếm được lợi nhuận đúng không kiếm được lợi nhuận nhưng khi mà anh chị em mất tiền bằng những đợt giảm như này anh chị em phải nhớ này anh chị em quay trở lại mất tiền vào những đợt giảm như này ba phiên liền như này anh chị em mất tiền vào những đợt giảm như này thì anh chị em sẽ thấy là đây là một này hai phiên ba phiên bốn phiên giảm bốn phiên này phiên cuối phiên mới tăng hoặc là chúng ta có thể xem mất tiền với những đợt giảm như này thì chúng ta mới thấy được đây mất tiền những đợt giảm như này hoặc là chúng ta mất tiền vào những đợt giảm lớn như này anh chị em sẽ thấy được một phiên giảm hai phiên giảm ba phiên giảm như này thì anh chị em mới thấy được hoặc là mất tiền bằng những đợt giảm như này không có lối thoát thì chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta mới biết rằng là trân trọng chân quý từ đồng tiền của mình đây cũng là một cái đợt giảm rất mạnh nên chúng ta thấy là cái việc mà giữa xác suất để kiếm được lợi nhuận với xác suất để mất tiền thì Dũng thấy rằng là xác suất mà kiếm được tiền chỉ 20 phần trăm đấy ạ bởi vì lúc đó rủi ro Dũng không bán được nửa vời ạ <clears throat> nửa vời đấy anh chị ạ nên ở đây Dũng đã thấy rằng là đây là cái bước mà Dũng vẫn áp dụng theo bốn cái gì ạ bốn bước để đưa ra những quyết định đúng trong đầu tư và bước thứ năm là Dũng sẽ chọn gì ạ chọn ưu tiên giải pháp chọn ưu tiên giải pháp là một là đầu tư nhỏ đầu tiên một số tiền nhỏ để không bị ảnh hưởng gì tức là Dũng sẽ đầu tư một số tiền khoảng độ một tỷ cạn đấy hay là 500 triệu đi nhỏ để cũng kiếm được một ít lợi nhuận trong đợt này xác suất thứ hai là đứng ngoài không làm gì cả thì Dũng chọn xác suất đứng ngoài bởi vì nếu Dũng chọn xác suất đứng thêm một vài các cổ phiếu ít tiền trong đó thì tự nhiên là gì ạ à? nó sẽ tạo ra một cái gì ạ à? cái sự xung đột nội tâm anh chị em này nó sẽ tạo ra một sự xung đột nội tâm giữa là một là dũng bảo thị trường lên mua đi bởi vì dũng mong muốn thị trường lên trong khi đó những cái cổ phiếu hoặc là những cái đợt này là chỉ tạo ra vai đầu vai đúng không vai đầu vai tạo ra vai đầu vai nên rõ ràng là chúng ta gì ạ có thể tạo ra mức rủi ro cao hơn đấy là cách mà Dũng à, áp dụng trong chiến lược của mình nên đây là chiến lược của Dũng và bốn bước để đưa ra bốn quy tắc để đưa ra những quyết định trong đầu tư nên chúng ta thấy là các quy tắc tắc này chúng ta làm cái gì mà chúng ta không có kế hoạch không có quy tắc làm ra kế hoạch mà không có quy tắc thì gì ạ không biết kết quả chúng ta như nào nên đầu tư thì hôm nay Dũng cũng thấy rằng là bắt đầu cũng có nhiều nhiều hệ thống bắt đầu đưa ra là thị trường bắt đầu bước vào chen tăng và tất cả các công ty chứng khoán thì hôm nay cũng bảo là một chen tăng rất là mạnh phần lớn tất cả công ty chứng khoán các bạn vào bên uh, bên gì ạ à? một cái trang web anh chị em thì có thể đấy là các công ty chứng khoán thì đang khuyến nghị là thị trường bác bước vào một chu kỳ mới đấy thế thì ờ, cái này là cái anh chị em có thể xem các nhận định của công ty chứng khoán thì đây là nhận định của công ty chứng khoán là hôm nay hôm qua đấy là thị trường bắt đầu bước vào chu kỳ mới và một vài các gì ạ bạn trong thời gian cũng khá là dài cũng gì ạ thận trọng thì hôm nay Dũng xem video của các bạn đó thì cũng bảo là thị trường bắt đầu bước vào một chu kỳ mới nhưng với Dũng thì gì ạ Dũng vẫn đang thận trọng thời điểm này nha anh chị em nhá Dũng đang thận trọng thời điểm này Dũng không mua bởi vì giữa xác suất thành công là 20% còn xác suất mà bị thua lỗ đến 80% tỷ lệ nó quá cao so với những gì ạ những gì mà Dũng biết nên Dũng không đầu tư còn à, khi mà sau này thị trường à, có chu kỳ tạo đáy hoặc là nó tạo ra một cái nền nào tích lũy và đáp ứng được tiêu chí hệ thống phương pháp của Dũng thì Dũng lại tiếp tục chia sẻ để anh chị em sẽ được học được nắm rõ được những cái phương pháp mà Dũng đang đồng hành thì để để chúng ta hiểu rõ hơn về hệ thống phương pháp của Dũng thì uh, hôm trước Dũng đã hứa là Dũng có nhiều video về hướng dẫn về VSA để anh chị em gì ạ có thể biết có thể nắm có thể hiểu vận động của nó để tránh trường hợp là chúng ta gì ạ hiểu nhầm hiểu sai hiểu không đúng nên dẫn đến là khi mà chúng ta có những cái kết luận hoặc là có một số các bạn vào comment là chim lợn thì ờ, nó cũng một cái câu nói nhưng uh, chúng ta sẽ thấy rằng là nó sẽ có rất nhiều các cảm xúc khác nhau uh, thường thì uh, với Dũng thì cái việc đó là việc rất bình thường chúng ta có thể thấy rằng là trong đầu tư chứng khoán thì nó có một cái tâm lý như này này anh chị em uh, có thể thấy trong cuộc sống chúng ta cũng thế rồi khi chúng ta đang bị gì à, ạ làm cái gì đó chúng ta bị bất lực đây tâm lý nhá bất lực gì đó thì thông thường chúng ta sẽ có một số các suy nghĩ sau chúng ta bất lực hoặc là chúng ta đang làm cái gì đó mà chúng ta cảm giác là bí tắc một là với thời thường thanh niên chúng ta có thể đi uống rượu đúng không hai là lên mạng lướt sóng lướt quét lướt các thứ nghe cái thông tin tiêu cực ba là chúng ta gì ạ có thể là đi nói chuyện tào lao với ai đó để giải quyết được những vấn đề chúng ta ít khi mà mọi người có thể quay trở lại bên trong của mình để tĩnh tâm lại cảm nhận xem là chúng ta xử lý vấn đề như thế nào có hai cái cách là chúng ta phải quay trở lại viết toàn bộ những cái vấn đề chúng ta thì nó sẽ hết còn vấn đề là chúng ta cứ lên hay đi tìm ai đó để kể để nghĩ rằng là mọi thứ nó biến mất không biến được đâu ạ để quên cái tâm thức chúng ta chúng ta càng nói thì cái đó lại càng gì ạ nó càng lớn hơn nó lại tiếp tục gieo sâu vào tâm thức chúng ta nó không đi đâu cả nó không biến mất đâu ạ nên ở đây chúng ta nếu chúng ta đang gì ạ chưa thành công trong đầu tư chứng khoán thì thời điểm này hãy viết toàn bộ những cái gì ạ cái toàn bộ những cái đợt mà chúng ta đầu tư chúng nó bị sai hãy xem lại toàn bộ lịch sử thị trường hãy xem lại tất cả những cuốn sách của Mac Mini của Gimonel của David Zen của Lee Moore sách này có thể anh chị em không có thì anh chị em có thể vào mạng có nhiều sách nói anh chị em nghe thì lúc này anh chị em sẽ có có gì ạ có nhiều kiến thức hơn và lúc đó chúng ta hiểu hơn bởi vì chúng ta gì ạ vì chúng ta bị động loạn anh chị em nhé thì uh, trong một cuốn sách về lực hấp dẫn lúc đó chia sẻ anh chị em đây là cuốn sách gì ạ The Power thì khi mà chúng ta ở mức tần số năng lượng thấp á, hay là chúng ta gọi động loạn á, thì uh, tiền tiêu cực nó sẽ gì ạ nó đi tiếp tục tiền này tiêu tiền này nó tiếp tục chảy ra khỏi túi tiền chúng ta các mối quan hệ chúng ta nó sẽ để trầm trọng hơn tức là và nhiều thứ khác chúng ta thấy rằng là chúng ta mất nhiều hơn chúng ta được nên về các bạn nếu anh chị em ở trên mạng nó có cuốn sách này anh chị em nhớ đọc cái phần là một cái chương rất là quan trọng đó là tần số tần số cảm xúc Dũng có muốn chia sẻ lại anh chị em đó là có một cái tần số cảm xúc anh chị em hiểu sức mạnh đây nó nói là về sức mạnh nhưng có tần số cảm xúc anh chị em hiểu sức mạnh cảm xúc đây là một cái phần sức mạnh cảm xúc cũng rất là hay Nếu anh chị em đọc anh chị em hiểu thế anh chị em mới biết rằng là Dũng chia sẻ những cái điều này để giúp cho chúng ta bình an trong cái lúc mà mọi thứ nó cũng không được tốt lắm Dũng không dùng cái ngôn ngữ tiêu cực ở đây chúng muốn là mọi thứ không được tốt lắm bây giờ chúng ta bình an chúng ta hãy gì ạ coi những cái việc này là những cái gì ạ thử thách trong đời để chúng ta quay trở lại bên trong khi mà chúng ta quay trở lại bên trong chúng ta nhìn thấy được bên trong mình thì mọi thứ nó sẽ à, rất tuyệt vời và tới đây thì uh, Dũng sẽ có những cái khóa học bí mật đầu tư chứng khoán đây là chứng khóa học hoàn toàn miễn phí anh chị em học vào học thì anh chị em sẽ được gì ạ? À, hiểu rõ hơn về gì ạ? À, về thiền anh chị em hiểu rõ hơn về DCI đó là các quy luật nhân quả nó hoạt động như nào anh chị em sẽ hiểu rõ hơn về các quy luật thị trường nó vận động như nào anh chị em sẽ hiểu rõ hơn được gì ạ à? các bước mà chúng ta để thành công trong đầu tư chứng khoán nó cũng có gì ạ à? các bước vận động như nào anh chị em sẽ hiểu hơn là các tư duy đầu tư thay vì chúng ta nhớ về công cụ hay là chúng ta tập trung vào tư duy bởi vì nếu chúng ta nắm rõ được tư duy đầu tư thì chúng ta mới biết là chúng ta nên đọc sách nào chúng ta nên nghe video nào chúng ta nên gì ạ à? đứng ngoài hay là tham gia thị trường lúc đó chúng ta gì ạ à? sẽ hiểu rõ hơn về chính bản thân chúng ta chúng ta sẽ biết rằng là cần gì ạ à? chơi với ai cần không chơi với ai tất cả cái này là do chúng ta tự nhận ra còn bây giờ chúng ta sẽ biết rằng là nếu chúng ta chơi với gì ạ năm người thành công nhất định chúng ta sẽ thành công bởi vì cùng tần số năng lượng còn nếu chúng ta chơi với năm người và suốt ngày động loạn thì chúng ta cũng là người động loạn thứ sáu nên ở đây anh chị em này hãy gì ạ chơi tìm kiếm những người chơi thành công tìm kiếm những người mà có gì ạ có khả năng giúp chúng ta thành công được thì hãy à, chơi với những người như vậy tìm kiếm những đội nhóm thành công được chơi với đội nhóm như vậy đó là cách thức chúng ta có thể biết được thì uh, cái đường link đăng ký chia sẻ có thể trong một hai ngày tới Dũng sẽ gửi hoặc là chúng ta có thể đăng ký được thì đây là một cái chương trình lần trước thì uh, khóa học này nó cũng khoảng 2.000 người anh chị em ạ và sau khi anh hai anh em người anh chị em học thì Dũng biết rằng là nhiều anh chị em đã diện thay đổi bởi vì anh chị em đã hiểu rõ là các quy luật quy luật hấp dẫn quy luật nhân quả nó hoạt động ra sao quy luật hấp dẫn là quy luật gì ạ là quy luật nhận quy luật nhân quả là quy luật cho nên bây giờ chúng ta cho cái điều gì thì chúng ta nhận điều đó nên chính vì vậy chúng ta hiểu rõ về nó thì chúng ta biết ứng dụng nó như nào thì lúc đó mọi thứ cuộc sống về sức khỏe về mối quan hệ về tự do tài chính tất cả chúng ta có thể thay đổi được xin cảm ơn và chúc anh chị em có gì ạ có bữa trưa ngon miệng và hẹn gặp lại chúng ta ở những video tiếp theo xin cảm ơn ạ không phí nha anh chị em nha khóa học này không có phí đơn giản như vậy đây là cái chương trình mà trong lúc này dung muốn là mang lại giá trị cho nhiều cộng đồng nên anh chị em có thể yên tâm là không có phí ok xin cảm ơn ạ